Chúng con xin kính bạch chư hộ Pháp trốn giả Nam Chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên Sư Phụ, nhân mùa án cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước tam bảo phát nguyện tu tập, theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức tam bảo tu bồi rơi đức tăng trưởng phước lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện. Chúng con dâng nén tâm hương khải bạch tam bảo chứng minh gia trì. Chư hộ Pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm một phẩm tựa. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật bao tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp Nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật Để hộ chỉ tam bảo truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian Đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chinh Pháp của Phật được tuyên dương các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế xa bà được giải lâu, để hoàng dương giao pháp của Phật phổ độ quần sinh và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài được an lạc trong giao pháp của Phật chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thưởng gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. chi tâm hiểu rất sâu vô thượng trăm nghìn muôn ước kiếp khó gặp nghe con nay thấy nghe đường thọ trì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 rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong à, có nước cam lộ rịnh nhuận nghe trong miệng chực đề hồ nhỏ mang nghe bên răng ngọc trắng tuôn xa lời ở trên lưỡi sen ngọn phong hào quang nghe dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vai ba hàng nghe nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nghe nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nghe nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát ma tát kinh diệu pháp liên hoa quyền pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất tôi nghe như thế này một thuở nọ đường vương ở đông núi kỳ xa quật nơi thành vương xa cùng chúng đại tỷ kheo một muôn hai nghìn người câu hồi can vi đó đều là bậc a la can lâu đã hết còn việc nào việc lợi mình đã xong rất sự ràng diệt trong các cõi tâm được tự tài tên của các vị đó là a nhã kiều trừng như ma ca diệm bửu lâu từng loa ca diệm già già ca diệm na đề ca diệm xa lời phân đại mục kiền liên ma kiệm tân na kiều phạm ba đề ly bà đa tất lăng giả bà ta bà câu la ma ha câu si na nan đà tôn đà na nan đà vô lâu na di đà la ni tự tu học và vô học hai nghìn người ba tỳ kheo ni ma ba xà ba đề cùng với quyến thuộc sáu nghìn người câu hồi mẹ của la hầu la la bà tỳ kheo ni gia thâu đà la cùng thuyết biển dạ. tài truyền nói pháp luân bất thôi truyền từng cung dường vô lượng trăm nghìn chư phật ở nơi các đức phân trong các cội công đức thương đưa các phật người khen dùng đức từ để tu thân theo chừng trí huệ của Phật tông đạt đại trí đến nơi bờ kia danh đồn khắp vô lượng thế giới có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là văn thù sư lợi Bồ Tát quan thế âm Bồ Tát đắc đại thế Bồ Tát thường tinh tấn bồ tát biến yếu tinh bồ tát biểu chứng bồ tát dược vương bồ tát dùng thí bồ tát biểu nguyệt bồ tát nguyệt quang bồ tát mang nguyệt bồ tát đại lực bồ tát vô lượng lực bồ tát việt tam giới bồ tát bát đà bà la bồ tát di lặc bồ tát biểu tịnh Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân các vị Đại Bồ Tát như thế tam muôn người câu hồi luôn bây giờ tinh đề hoàng nhân cùng quyến thuộc ngài muôn vị tiên tử câu hồi lại có minh nguyệt tiên tử phổ hương tiên tử bửu quang tiên tử bốn vị đại thiên vương cùng thuộc một muôn thiên tử câu hồi tử tại thiên tử đại tử tại thiên tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hội dù cõi ta ba phạm thiên vương thi ghi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn ai nghìn vị thiên tử câu hội tam vị long vương năng đà long vương bang năng đà long vương ta già la long vương hòa tu kiết long vương đức xoa ca long vương a na bà đạt đa long vương ma na tư long vương ngưu bang la long vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyền thuộc coi có bốn vị cần na la vương pháp cần na la vương diệu pháp cần na la vương đại pháp cần na la vương trì pháp phận la na vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyền thuộc câu hỏi có bốn vị càng thác bà vương nhạc càng thác bà vương tăng âm càng tăng ba vương bi càng tăng ba vương bi âm càng tăng ba vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hồi có bốn vị a tu la vương ba trí a tu la vương cứ la khiên đà a tu la vương tỳ ma chất đa la a tu la vương nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hồi có buồn vi ca lô la vương đại oai đứng ca lô la vương đại thượng ca lô la vương đại mạng ca lô la vương như ý ca vua xà thế con bà vi đề cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi cả, cả chúng đều lễ chân phật lui ngồi một phía lúc bây giờ đứng thể tôn hàng tứ chúng vây quanh cung giường cùng kinh người khen tôn các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm nói. nói kinh này xong Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào tranh định Vô Lượng Nghĩa xứ thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó trời mưa hoa, bản đà la hoa ma đến đến vần cùng ngàn đại chúng khâm cõi vực sổ điều vang độc lung bây giờ trong chung ngồi các ngang tỳ kheo tỳ kheo ni cưng sư nam cưng sư nữ trời rộng già xóa càng tạc ba tu la ca lô la cực na la ma hầu la già nhân phi nhân và các vị tiểu vương cùng chuyển luân thánh vương các đại chúng ấy đều đã thần thầy viên chưa từng có vui mừng chắp tay một lòng nhìn vật bây giờ đứng Phật từ nơi tương long trăng giữa chẳng mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tam nghìn cõi ở phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên xuống thâu trời sang cứu canh chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sinh ở các cõi kia lại thấy các đức Phật hiện tại nơi càng cõi kia và nghe kinh văn của các đức Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo tỳ kheo ni cưng sư nam cưng sư nữ những người tu hành đặc đạo lại thấy các vị đại bồ tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các, các loại tướng mạo mà tu hành đạo bồ tát lại thấy các đức phật nhập niết bàn lại thấy sau khi các đức phật nhập niết bàn đem ra lời của phật mà dừng tháp bằng bảy bao khi ấy ngài di lặng bồ tát Tát nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn nghiêng từng biên tương vì những duyên gì mà có điểm lành này nay Đức Phật đương nhập chính định việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này nên hỏi ai ai đàm đương ai lại nghĩ ông Pháp Vương Tử Văn Thù Sư lời này đã từng gần gùi cũng dương vô lượng cả các đức Phật đời quá khứ chắc đã thấy tưởng nghi hữu này ta nay nên hỏi ông lúc đó hàng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và các trời dòng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần thông sang chói của Đức Phật hiện đây nay nên hỏi ai bây, giờ ngài di lăng bồ tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình ngài lại xét tâm niệm của bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo đi cừng sự nam cừng sự nữ và của cả chúng hồi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lợi rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lành hành thần thông này Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám nghìn cõi. Ở vườn đông đều thấy coi được trang nghiêm của các đức vực kỳ đó ngài di lặc muốn nói lại nghĩa trên dung kề hỏi rằng ngài văn thu sư lời đứng đầu sư cớ chi long trăng giữa chẳng mày vong ánh sáng khắp soi trời, trời mưa hoa hoa mạn đà cùng hoa mạn thù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đứng đều nghiêm tình mà trong thế giới này sáu điều vang đồng lên bây giờ bốn bộ chúng thấy đều rất vui mừng thân cùng nghĩ thơ tới đằng việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mày soi suốt thẳng phương đông một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sắc vàng từ địa ngục ngã tư đến đến đời ô đàn trong các thế giới đỏ ca sáu đạo chúng sanh sống trên của kia đến nghiệp duyên lành cùng dư tỏ bao có tôn sâu tại đây đều thấy rõ lại thấy các đức phật đấng thánh chúa sư tử diễn nói các kinh điển nhiễm màu bậc thứ nhất Tiếng của Ngài Thánh Tinh dòng nói ra em nhiều dạy bảo các Bồ Tát vô số ứng muôn người tiếng Pháp âm thâm diệu khiến người đều ưa nghe các vâng ngờ coi mình mà giang nói chân Pháp dùng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dụ để soi rõ Phật Pháp mà khai ngộ chúng sinh nếu có người bị khổ nhằm lìa già bệnh chết Trên vương vi nói niệm bằng đề dực các ngăn cô Nếu là người có phước đã từng cúng dường vật chế cầu pháp tù tăng Vì nói hạnh duyên giang nếu lại có Phật tự tu tập các công hành Để cầu huệ vô tương vật vì nói tin tịnh ngài văn thù sư lợi tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ức việc khác Hàng thầy rừng nhiều như thế này sẽ lường nói ra tôi đây ở cõi kia có hằng xa bồ tát dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo hoặc có vị bồ tát vàng bạc ngọc sáng ngô chân châu ngọc như ngọc xa cư mà nào kim, kim cương các chân bửu cùng tôi tớ xe cổ kiệu càng trưng châu báu vui vẻ đem bố thí hồi hướng về Phật đạo nguyện đang chứng thừa ấy bậc những của ba cõi càng vương vị bồ tát xe tư ma xe bao bao lương che tăng đem châu tri dùng bồ ti lại thấy có bồ tát bồ ti cả vợ con thân tình cùng tay chân để cầu vô thượng đạo lại thấy có bồ tát đầu mắt và thân thể đều ưa thí cho để cầu trí huệ Phật. Ngài bằng vâng, Thù Sư Lợi ta thấy các quốc vương qua đến chỗ của vương thưa hội đạo vô thường bèn bỏ nương vui vẻ cung điện cá từng tiêm cào giặt rau lừng tông má mang nghi pháp hoặc lại thấy Bồ Tát mà hiện làm tỳ kheo một mình ở vắng vẻ. Ưa vui tụng kinh điển cung thấy có Bồ Tát dũng mãnh và tinh tấn vào ở nơi tâm sơn mỗi Phật đạo và thấy bậc ly dục thường ở chỗ không nhàn sâu tu các thiên đình đăng năm món từng tông và thấy vị bồ tát chấp tay trụ thiền đình dùng nghìn muôn bài kệ khen người các pháp vương lời thấy có bồ tát trí sâu chi bền chẳng ấy hồi càng đức phật nghe rồi đều tho trì lại thấy hàng phật tử định huệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tỷ dụ vì chúng mà giảng pháp ừ, nói càng pháp dạy bảo các bồ tát phá dèm chúng binh ma mà đánh điện trong pháp cùng thấy vì bồ tát văn bằng nghiêng lặng ngồi đời rồng đều cùng kinh chẳng lấy đó làm mừng và Ngài thấy hàng Phật tử chưa từng có ngộ nghỉ kinh hành ở trong rừng siêng năng cầu Phật đạo. cùng thấy đùa giới đứng ngoái nghi không thiêu trọn lòng sanh như bửu cho để cầu chứng Phật đạo và thấy an phần từ trụ vào rừng những nhục bị kẻ tăng thương mang măng rùa cùng đánh đập thầy đều lại thấy có Bồ Tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc ngũ si ưa gần gũi người chỉ chuyên tâm trừ loạn động nhiệm niệm ở núi đường trái ứng nghìn muôn năm để cầu đường vương đau lại thấy vì Bồ Tát đô và tăng dùng nghìn muôn ngưng đế nhà báu bằng chiên đàn cạn dương nằm tốt đẹp đề cung phật cùng tăng rừng vườn đất thanh tịnh bông trái đều xum xuê suối chảy cùng ao tắm cúng dường phật và tăng cũng thế như thế đó, đó các đồ cung tôn đẹp vui vẻ công nghệ nhằm để cầu đạo vô thượng lại có vị bồ Phật tử tâm không chỗ mê đắm dùng món rượu huệ này mà cầu đạo vô thù sư lời lời có vị bồ tát sau khí phật diệt đồ cung dương xa lời phật lại thấy hàng phật từ xây dựng càng thắm miêu nhiều vô số hàng xa nghiêm rừng gâm coi nướng biểu tam đường cao đẹp đều năm nghìn cho tuần bề ngang rộng xứng nhau đều hai nghìn do tuần trong mỗi môi tháp miếu đều có nghìn tràng phan mạng cho sen ta xuống tiếng linh bao hòa reo các vị trời rộng thần người cùng với vị nhân hương hoa cùng ký nhang thường đem đến cung dương ngài văn thù sứ lời các hàng phật tử kia vi cúng dường xa lời nên trang sức tam miêu coi quốc giới tự nhiên tụ đặc rừng tốt đẹp như cây thiên thọ hương bông kia đương sẽ nở phật phóng một luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi coi nước này càng từ rừng tốt đẹp từng lực của chư phật năng trí huệ đều hy hữu phong một luồng tịnh quang rồi cầm vô lượng coi chúng ta thấy việc này đặng điều chưa từng có xin phật tử văn thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta được thế tôn cớ chi phong ánh quang minh này phật tử phải thời đáp quyết nghi cho chúng mừng coi những lời in di đứng vân vọng quang này khi vực ngồi đạo tràng chứng đăng pháp tâm diệu vì muốn nói pháp đó nay ra sẽ tỏ ký hiện bày các cõi vần càng bao giật trang nghiêm cùng thầy càng đứng phật đây không phải cỡ nhỏ ngài văn thù nên biết bốn chúng và long thần nhìn xem xét ngài đó mong xem nói những gì phục nguyện ờ, tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm bồ tát từ chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay. Đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa,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 tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm gia quyến an khang lòng tin nơi tam bảo càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tử vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng mười hai loại cô hồn chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni phật tử tại chùa các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa ba vàng tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh khởi niệm từ bi xa rời ác đạo tiến sâu tam bảo sớm sinh cõi phật an vui chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng bồ đề và hồi hướng cho các nhà quản lý các nhà khoa học các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh, hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương, cùng các tiểu quỷ tử theo kinh địa tạng, có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lữ thực hành công hạnh bồ đề truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng bồ đề Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc. Gia trẻ kính nhường chi ngũ chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện à, dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn các nguyện à, phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam đồ rất à, sạch à. Nam mô Phật Bồ Ngã Sư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 À, nguyện à, cho chúng à, sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng tứ quý.